Ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và theo dõi một loài hoa, một loài hoa lan đó là lan trần mộng. Lan trần mộng là loại lan có lá hẹp bản dài, to ngang, đầu to, giò hoa lan dài vươn lên uyển chuyển thanh cao. Nó có màu nâu nhạt. Hoa lan trần mộng thường nở vào mùa đông sang tới đầu xuân khi hoa nở, thường hơi uốn cong về phía sau, trông rất duyên dáng. Bông hoa khá to, cánh đài của hoa thì xòe rộng. Cánh hoa có màu hồng pha màu cánh rán. Mỗi chùm hoa lại có nhiều bông và cao đến 80cm đến 90cm. Trông như những ánh sao rơi, giúp liên tưởng tới những điều tốt lành để khởi đầu năm mới. Đây là loài địa lan rất khó tính, chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở nơi có khí hậu mát mẻ, nhất là thời kỳ lan chuẩn bị ra hoa. Phải có cách chăm sóc phù hợp để hoa to và có sắc. Lâu tàn, hương thơm lan xa, lan phân nhánh rất nhanh vì lan có nhược điểm lá to, dài và giòn nên dễ gãy nên người ta thường tránh xếp chậu lan nằm phía ngoài để tránh và các luồng gió mạnh. Người nổi danh nhất trong giới chơi lan Việt Nam từ xưa đến nay có lẽ vẫn là vua Trần Anh Tông. Ở thế kỷ thứ 13 đã có ngũ bách lan viên. Kế đến là Phật Hoàng Trần Nhân Tông với huyền thoại về loài lan Trần Mộng từ giấc mộng vua Trần để nói đến tích rũ, sạch bụi trần để bước vào cõi thiền thuần khiết. Tương truyền, vua Trần trong một đêm ngủ mộng thấy được xem một loài địa lan lạ. Hoa màu đỏ hồng rất đẹp và rất thơm. Khi tỉnh giấc, nhà vua ngần ngơ, bần thần và kỳ lạ thay, trong ngày hôm đó có người mang tiến vua một chậu lan như trong giấc mộng Thế là từ đó, loài lan quý được mang tên là địa lan trần mộng, tức là giấc mộng của vua Trần. Đây là loài hoa vương giả với vẻ đẹp đến mê đắm lòng người, mang bản tính hướng thiện cùng cái đẹp trong tâm hồn của người yêu lan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình